mời các con cùng quan sát phần kiến thức của cô giáo. Cô giáo có nội dung bài toán đầu tiên, đó là bài toán số 1. Các con cùng nhìn nội dung bài. Rót vào can thứ nhất 6 lít dầu, rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó được rót đều vào hai can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu? Các con cùng nghe lại rót vào can thứ nhất 6 lít dầu, rót vào can thứ hai 4 lít dầu. Hỏi nếu số lít dầu đó rót đều vào hai can thì mỗi can có bao nhiêu lít dầu? Bài toán cho chúng mình biết điều gì? Và bài toán yêu cầu chúng mình đi tìm điều gì? Cô trò chúng mình cùng nhau khám phá qua phần tóm tắt. Đầu tiên các con thấy người ta rót vào can thứ nhất là 6 lít. Đây chính là số dầu rót vào can thứ nhất. Tiếp tục, người ta lại rót thêm vào can thứ hai là 4 lít dầu. Đây chính là số dầu rót vào can thứ hai. Rõ ràng, số dầu rót vào hai can không đều nhau. Một can thì chứa 6 lít và một can chứa 4 lít. Đấy chính là yêu cầu mà bài toán người ta cho chúng mình biết. Bài toán hỏi chúng mình điều gì? Bài toán hỏi chúng mình là nếu số lít dầu đó rót đều vào hai can, có nghĩa là tổng số lít dầu này nếu rót đều vào hai can, các can đều như nhau thì mỗi can sẽ có bao nhiêu lít dầu? Các con nhìn lại, vẫn số dầu ấy. Thay vì rót vào một can 6 lít, thay vì rót vào can thứ hai 4 lít thì cô đem tổng số dầu đấy chia vào hai can bằng nhau thì lúc này mỗi can sẽ có bao nhiêu lít dầu? Đấy cũng chính là câu hỏi bài toán mà chúng mình phải thực hiện